Ý, lại chuẩn bị đánh Đức ấy lại chuẩn bị đánh lại chuẩn bị đánh phạt này sắp trượt ở cửa kia mà chưa rút kinh nghiệm mà lại chuẩn bị vô đấy nó vô cái đéo gì sắp trượt đây được nó định vồ ấy kiểu dạng như phan đấy lấy đà lấy thế nhìn thấy cái gì quánh nè rồi giời ơi máy này trả hộ cái gì lại cắt video

con này máy không theo hôm nay bấy canh hồng ấy. hôm nay bấy canh hồng mà nó đánh trượt một bên đánh trượt lại quay lại luôn nhá mà rồi sau nó bỏ đi vẫn cứ định mò đánh ấy Đức ạ lạnh à Được con này vẫn đánh thôi sớm muộn không đánh mà sợ lâu đấy <clears throat> hôm nó đánh trượt đi nó còn về đánh ngay mà nhỉ chuẩn bị đánh thôi nếu mà ấy thì về trước cũng được tùy đích đợi thì đợi cùng nhau không đợi thì thôi nó chưa cúi xong ok ok nhá lấy đánh ở cành hồng đánh trượt một sập kìa sau quay lên luôn giờ đổi ra cành ổi nhá mấy à, đánh ở cành hồng ấy sập trượt ấy đi họ lấy ra đi rất là lì <laughs>